Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Con tên là Yến Đạt Pháp danh Phúc Đại Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Rằng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời thề Phát lời nguyện này, con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhận đến. Nhấn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhận đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ cùng sẽ dùng trăm ngàn phương tiện rất dẫn khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y ngài hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn đại thánh địa tạng con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất hiện nay con là phạm ngu phạm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sâu nặng ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả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 Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi diêm phủ đề như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thể nguyện giáo hóa tất cả Chúng sanh trong sáu đường chảy đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn Ước sông hằng bạch đức thế tôn Con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay Và về vị nay sau Nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở Dùng đất đá chê gỗ mà dựng cất cái khám cái thất Trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt Đúc nắn hình tượng địa tạng Bồ Tát Đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được tọa ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là rất hẳn ác mộng, chín là khi ra vào khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân, bạch đức thế tôn, chúng sanh ở trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường người. Ngài địa tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy, vị kia nào địa thần lại bạch với Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn trong đời sau này, như có người thiện nam kể thiện nữ nào, ở trong chỗ mình cư trụ mà có cái điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, với con dùng thần lực của con, thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ, vân vân phải đều tiêu sạch. Đức Phật bảo kiên lao địa thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng vì cớ sao, vì đất đai trong cõi nan riêng phù đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây cát đá lúa mì, che lau gạo thóc của báu, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này địa thần, trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cúng dường địa tạng Bồ Tát cùng tộc Tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy, rồi ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý. Đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó, tại sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế, đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của địa tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt giáo xa lìa biển khổ chứng đại niết bàn an vui, vì thế nên nặng ủng hộ một cách lớn nao như thế. Nam mô địa tạng vương Bồ Tát. Ha ha ha.